Rồi, lời nói đầu tiên xin cho Lộc phát tài gửi đến lời chào tất cả các anh em đang xem cái video ngày hôm nay nha. Đó, đến với lại Lộc thì mình sẽ giới thiệu cho anh em về bộ môn tài xỉu. Đó, tài xỉu không tan nha anh em. Tài xỉu không tan. Thì anh em mình chơi từ xưa giờ rồi biết có nhiều loại không tan đúng không? Đó. Đây. Mình để đây cho anh em coi nè. Đó. Mình để sẵn đây luôn. Đó. Một á là anh em mình đánh ở sông người ta á thì anh em mình chỉ cần chấm vào hột. Đó, cầm tay vào hột nhẹ nhàng thôi nha anh em. Đó còn cách thứ hai á, là mình làm sẵn qua hột luôn không tan anh em mình được thử qua nè đèn led 500 và nước muối đó thì hôm nay mình sẽ thử qua cho anh em hai cái bước bước thứ nhất á, là 500 và bước thứ hai là đèn led tại vì cái thời gian nó có hạn cho anh em thông cảm cho mình đó còn anh em là lấy đồ mình sẽ test trực tiếp cho anh em xem ok nếu như mà có sai sót gì mình sẽ đền gấp đôi cho anh em ok anh em nhớ kỹ cho mình nha đền gấp đôi đó đây mình sẽ thử, thử bắt đầu đầu tiên cho anh em coi nè chờ mình tí mình sẽ test qua cái bước đầu tiên là bước 500 đó, để mình tắt cái máy cái đó. ok rồi đây bộ hộp nó đây nè anh em đó đây để mình lấy một cái đĩa nè nắp nè đó trước tiên á giờ mình sẽ test cho anh em đĩa trước nè đó đó nếu có là anh hít luôn rồi nha anh em nắp nè thả vô nè đó dỡ lên nè anh em dỡ con 500 lên nè không nè anh em đó ok rồi tiếp theo bây giờ sẽ tới hộp nha anh em đó mình để đây luôn đây ba hộp đó đây bao tép thoải mái cho anh em rồi đây mình rút luôn cái hộp có đồ này mình thả xuống luôn này đó anh em nhìn kỹ nha bốn hộp đúng không hộp có đồ này đó anh em thấy không rồi bây giờ mình sẽ test anh em là qua cái đèn led nè đây mình mở đèn led lên rồi đó đây để cho anh em coi nè đó trong veo nha anh em ok rồi đây hộp nào xong của mình sẽ thả vào nắp này cho khỏi lăn lộn nha anh em ok không thả vào nắp ra đây đến lại cho anh em rồi thả vào nắp nè à, hộp thứ hai nè đó à, ok chưa rồi tiếp theo nè đó không tan nó là phải là như thế này nha anh em đó rồi để mình tắt đèn led rồi bây giờ khi mà anh em đi chơi á mình để mình nói thêm cho anh em hiểu rồi à, mình hiểu hơn nè đó, anh em mình chỉ cần cho mình đó là một chiếc nón đây mình đã có làm sẵn và mình để lên đây cho anh em coi nè đó anh em chỉ cần một chiếc nón cho mình đó chiếc nón này nè anh em cho mình tí tại hộp để xa xa ra đấy đó ok chiếc nón này đó để cho anh em coi cho rõ hơn nói chung anh em thích nón nào thì mình làm vào nón đó nhưng mà trên nhà mình rất là nhiều loại nón nha anh em đó để cho anh em coi đó. tùy theo sở thích của anh em nữa rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình bỏ vào và mình test cho anh em xem nha anh em rồi hột đây anh em thả vào đó bây giờ nè mình đã làm vào mặt lục nha em đó ba mặt đó mình đã làm vào hết vào mặt lục đã làm hết vào mặt lục anh em lưu ý kỹ là nè khi mà anh em chơi á anh em mình đừng có tiết kiệm tiền anh em mình làm vào ba, ba nhớ rất kỹ nha làm vào ba, ba mặt luôn đó làm vào ba mặt đánh nó sẽ dễ hơn còn đánh vào một mặt rất là khó nha anh em ví dụ như anh em vào một mặt nhất đi đó thì hai hộp này nó nổi nó nó nổi lên anh em mình vẫn không biết được chỉ biết lên được một mặt thôi còn mà khi anh em mình làm được ba mặt á thì máy nó sẽ không báo không báo nghĩa là không có anh em mình đánh ngược đường được nha anh em đó rồi bây giờ nè anh em mình đi chơi chỉ cần bật máy lên cho mình thôi khi anh em mình bật máy lên máy nó sẽ rung nhẹ một cái đó ok anh nè mình để con lục lên cho anh em coi nè đó anh em thấy nó đúng không đúng không đó đó anh em thấy hột có rung chưa đó anh em mình thấy không đó mình úp xuống lại nha bây giờ mình sẽ test cho anh em là hai cây xanh chín nha anh em hai cây xanh chín sau bắt đầu là mình sẽ đánh trực tiếp luôn ở à, mà thôi thời hạn của mình nó cũng có thời hạn thôi bây giờ mình sẽ test cho anh em là 5 cây đó 5 cây ok nha rồi máy không rung máy không rung thì anh em mình đánh xỉu đó đánh xỉu dở nè hai nhất một tứ xỉu ok không cây tiếp theo rồi máy máy đã có rung nha anh em máy đã có rung anh em mình đang đang tắt tắt tay vào con lục cho mình tắt tay vào con lục cho mình rồi đánh tay nhẹ nhẹ nữa ok dở dạ. rồi vừa lục vừa tay đủ cặp nha anh em đó rồi tiếp theo nè cái thứ ba nè đó anh em mình chỉ cần chờ vài giây là máy nó sẽ báo thôi nha anh em mình đừng gấp hiện tại là không có nha anh em đó không có thì anh em mình đánh xỉu bình thường đó còn anh em sẽ đánh gì thêm cũng được cái đánh bình thường cho mình đó nhất nhị ngủ xỉu anh nha anh em ok không đó cây thứ tư nha anh em rồi anh em mình chỉ cần chờ vài giây máy nó như thế này nè không rung nha anh em không rung đó à anh em mình từ từ khi mà máy nó rung nhịp nhẹ thì anh em đây đây cái đây là có nè anh em cái đây trăm phần trăm là có nha anh em anh em nhớ kỹ nha đó anh em đánh lục tài cho mình rồi mình dỡ nha đó lục tài đủ cặp anh em sao rồi cây thứ năm cây cuối nha anh em rồi anh em mình chỉ cần chờ hai ba giây thôi đó hiện tại máy nó đã rung nha anh em máy đã rung anh em mình vẫn đánh lục tài cho mình đó cái này là khó thua lắm anh em mình cùng lắm là hời tiền nó ra lục mà không ra tài thì anh em mình hời tiền thôi nha đó còn đây anh em đủ đủ một cặp này đó anh em nhìn kỹ đi đủ một cặp đó nó hai hai chỗ này nè đủ một cặp nha anh em anh em nhớ kỹ nha phải làm và làm và ba hộp cho mình đừng có tiết tiền mà làm vô một hộp khó ăn lắm đó cái đây là mình khuyên thiệt đó mình đi trước rồi cho nên là mình sẽ nói với anh em hiểu hiểu hơn rồi bây giờ nè mình để mình tắt máy nè rồi khi anh em đi chơi á, chỉ cần cho mình nè một chiếc nón đây mình để xuống lại cho anh em coi nha một chiếc nón đây đó chỉ cần một chiếc nón ok chưa và một cái máy báo rung anh em bọc trong người đó là anh em mình sẽ biết được nó tài hoặc là xỉu đó ok chưa tại vì mình đã làm vào ba mặt nha anh em đó ba hộp đó làm ba hộp rồi khi á, anh em vào á, mà cần những cái thứ gì á, thì cứ trực tiếp điện thoại cho mình nha đó còn à, xem cái video ngày hôm nay xong anh em nào có thắc mắc gì á hay có liên hệ gì á thì cứ comment cho mình hoặc là điện thoại cho mình ngoài ra nhà lọc thì còn làm tất cả mọi loại đồ cho anh em nha nó tất cả mọi loại đồ đây anh em để đi đây nè đây là chip nè sáu mặt nè bốn mặt đầy đủ nha anh em đó tất cả mọi loại nè từ tài xỉu này bầu cua bài lá và sóc đĩa còn có cả game trên mạng nữa nha anh em đó game trên sát play đó ok không rồi xem cái video hôm nay ngày hôm nay xong những anh em nào á mà cần liên hệ có lấy đồ á cứ trực tiếp điện cho mình mình sẽ trực tiếp tư vấn cho anh em là 24 mươi cho anh em đó liên hệ cho lọc theo hai số điện thoại trên nè 0981 521 779 0966 521 779 rồi Lộc xin chúc toàn thể tất cả các anh em mà xem cái video ngày hôm nay xong toàn thành công nha anh em